Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh youtube của Thuận Hiệp Thành Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn à, một dòng sản phẩm mới của Thuận Hiệp Thành Đó là dòng máy thổi khí Fujimax à, có xuất xứ từ Nhật Bản Thì à, đây đang là dòng sản phẩm được ứng dụng khá nhiều trong à, ở nước ta thì Trong đó là có việc nuôi cá, cá coi, cá coi là cá chép Nhật nuôi cá cảnh rồi Ờ, để mà cung cấp khí oxy à, trong các hồ các hồ nuôi thủy hải sản ở các nhà hàng khách sạn hoặc là cung cấp khí oxy sạch cho à, trong công nghiệp à, thực phẩm hoặc là ở một số cái ứng dụng khác thì ưu điểm của máy thổi khí Fujimax này là có độ ồn rất là thấp rất là có nghĩa là nó hoạt động rất là êm và tiết kiệm điện thêm vào đó nữa thì cái à, lượng khí cái lượng khí mà tạo ra không khí tạo ra thì là không khí sạch không có lẫn dầu thì này là sẽ rất là phù hợp với nuôi à, nuôi cá coi hoặc là thủy hải nuôi trồng thủy hải sản à, theo cái công bố của à, hãng sản xuất hãng Fujimax thì à, cái độ ồn của con bơm à, Mark 40R là con bơm nhỏ nhất có công suất 27W độ ồn của nó là chỉ là 32 decibel còn cái con bơm mà lớn nhất là cái con mát mát 300 có công suất là 250 thì 250W á, thì nó chỉ cho độ ồn là nó chỉ tạo ra độ ồn là khoảng cỡ 50 decibel rõ ràng so với những cái máy thổi khí khác thì máy thổi khí Fujimax là rất là êm hoạt động rất là êm thì về cấu tạo thì máy thổi khí Fujimax cũng có đầu đầu hút khí và đầu thổi khí ra đây à, dưới này thì là chân đế chân đế này à, có các cái à, đế chống rung đế chống rung à, giúp cho máy thổi khí khỏi không bị rung à, đây tôi có thể mở cái cái máy cái đầu hút khí ra đây là cái lớp lớp lọc cái lớp bình thường à, đây là cái nắp đậy xin lỗi đây là nắp đậy và đây đây là cái à, đầu hút khí của Fuji máy Fujimax thì đây là có một cái um, cái lớp chóc à, chóc à, lọc bụi cái lớp lọc bụi này thì cái cái tấm này thì chúng ta sẽ thay thế thường xuyên à, này thì rất là dễ mua và Fujimax thì có cung cấp cái, cái phụ kiện này à, ở đây là đầu ra ở đây là đầu ra và đầu ra này thì hãng sẽ cho chúng ta một cái co ra co nối ra co co nối mềm chúng ta đấu vào đây à, kết nối với lại à, đường ống của chúng ta thì chúng ta sử dụng được bình thường thì đã ở đây là cái máy thổi khí uh, Fujimax à, một cửa hút à, khí bên cạnh đây đây là cái máy thổi khí Fujimax gồm hai cửa hút khí đây và thì cấu tạo của nó thì cũng như y chang như vậy chúng ta cũng có cái lớp lọc bụi và không khí được hút vào đây và đầu ra của nó là đây đầu ra đầu ra đây thì ờ, cơ bản thì máy thổi khí ờ, Fujimax nào cũng có những cái cái cái ờ, cấu tạo như nhau nó chỉ khác là hai cửa hút gió vô thì bây giờ để quý khách cảm nhận được cái sự êm ái của cái máy này cái độ ồn của cái, cái khả năng hoạt động à, êm của cái máy à, Fujimax này thì chúng ta sẽ thực nghiệm là cắm điện à, kết nối với nguồn điện để xem là cái cái máy Fujimax này nó nó nó hoạt động êm như thế nào nó hoạt động à, nó tạo ra tiếng ồn ra làm sao đây là nguồn điện của chúng tôi à, nó sẽ cắm vào thử đây rồi đây máy đang chạy thấy là nó đang chạy này. Đó. cái lượng nguồn khí à, cái lượng khí nó thổi ra đây nó đang à, hoạt động và cũng nó rất là êm bây giờ chúng ta chỉ cần à, che lại hoặc là cho nó ra cái cái lượng khi cái lượng khí mà nó thoát ra ít hoặc là nó ra ở cái phía xa phía xa thì đường ống của chúng ta thì nó rất là êm rất là rõ ràng rất là cực kỳ êm luôn đó thì là cái à, cái máy à, đây là cái máy 40W đúng không máy này 35W à, đúng rồi máy này mát 60 mát 60 thì là có công suất là 35W máy này có 35W à, bây giờ tôi sẽ thử cái máy lớn máy lớn hơn để mọi người cùng theo dõi sẽ đưa máy lớn này qua đây à, thì đây là cái um, cái họng ra của cái máy này chúng ta cũng sẽ thử để mọi người cùng theo dõi coi là cái, cái khả năng tạo ra tiếng ồn à, hoạt động êm ái của cái máy này à, đây là cái à, cái, cái máy à, hoạt động như vậy à, mọi người cùng thấy là cái máy lượng khí đang thổi ra thổi bay cái, cái dây này ở đây cực kỳ em, cực kỳ em nha các bạn rõ ràng mà lượng khí thổi ra rất là mạnh à, như vậy thì à, anh Hùng Nhật Thành cũng đã giới thiệu xong à, với à, quý vị các bạn à, cái dòng máy thổi khí máy thổi khí Fujimax đây là dòng máy thổi khí à, thuộc thế hệ mới à, và đang được à, rất là nhiều khách hàng tại Việt Nam sử dụng à, nhất là trong cái à, việc à, ứng dụng nuôi cá coi thì à, nếu như quý khách có nhu cầu à, ừ, được tư vấn về dòng sản phẩm này hoặc mua sản phẩm này máy thổi khí Fujimax vui lòng liên hệ à, hotline của Thuận Hiệp Thành chúng tôi có treo ở trên phần mô tả à, nếu như video này hay à, có ý nghĩa ừ, hữu ích với quý vị và bạn thì bạn hãy like share cũng như là đừng quên bấm chuông để nhận một cái nhận những cái video mới nhất của Thuận Hiệp Thành bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn